Chào các bạn Hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thiếu bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Paloma 800F Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là máy hấp của bếp đây đây bếp đây là bếp nướng nè có bí nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp, bếp ga Nhật thì được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là rất là an toàn đây là cảm biến phá ga tự động đây cái đầu hình giống cái đầu mỏ hàng khi mà gió thổi tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì sau 5 đến 7 giây <clears throat> sau 5 đến 7 giây thôi thì cảm biến này nó sẽ nhận được bếp sẽ tự động phá ga lại nên uh, sử dụng rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm ba tôi sử dụng được hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn 150 ngàn tiền ga thôi rất là nhiều tính năng đầu tiên á bây giờ tôi cũng sẽ thử là phá ra khi gió hỏi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu nè và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió hỏi làm tắt lửa Đây, tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa lại sau 5 đến 7 giây á cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động khóa ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng dàn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã phá ra và kèm theo tiếng tập của đà la thì một số bếp á, nó sẽ có tiếng phát bếp phát ra tiếng bếp còn một số ờ, bếp á, sẽ nghe tiếng đạch của đà le thôi như bếp này nè chỉ nghe tiếng đạch trống đà le thôi đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây đây là que cảm biến nước <coughs> đây là que que cảm biến à, chạm đáy nồi khi mà nó nhận được 250 độ á thì bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì nó mới phá thì bây giờ tôi sẽ thử tính năng là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đá nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy <coughs> nó có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến hai trăm độ thì cho dù các bạn thử cái buổi bếp nó cũng sẽ không phá hoặc cái đáy nồi các bạn bị cong lõm lên á không tiếp xúc được đầu que cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không phá còn về phần bếp ga Nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè bên này chỉ bên <coughs> này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 15 đến 20 ngày rất là kém còn uh, à, Panasonic Toshiba bên mất sale á ba là bên này sử dụng trong cái ngày nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các bên này cũng rất là kém ừ. còn để khắc phục về bên đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay hai cục pin đại bằng một nguồn 3V sử dụng hai cho bên đây tôi sẽ gắn vòng ba vông vào đây bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường sử dụng hai trái pin và kèm theo cục nguồn 3V đó là một cặp pin à, một cặp pin đây một cặp pin zin theo bếp về để à, ngừa đây à, cặp pin này để phòng ngừa khi cúp điện các bạn sử dụng đây hai bếp nấu đã tự động giảm nhỏ lửa nè cho dù vị trí cần ga đang ở vị trí lớn nhất đây bếp bên trái là 240 độ nè bên phải là 237 độ thì tùy mỗi điểm sẽ có nhiệt độ khác nhau nhưng mà cái ngọn lửa đồng thời hai bếp đã tự động giảm nhỏ đây bếp bên trái cũng đã tự động tắt lửa và phá ga công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van 50W 345m van này nó cho cái lượng tích <clears throat> lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu bên trái tôi bên phải của tôi cũng đã tự động tắt lửa và phá ra sau chế độ là nước cạn nồi tắt thì vẫn còn mở thì đối với dòng bếp này nó chỉ có tích năng cơ bản thôi không có tích hợp thêm hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta thực hiện những món ăn mà biết thời gian ờ, chính từ 1 đến 60 phút các bạn mượn vào ờ, đây mượn vào cục nguồn 3V này sau đó các bạn cắm vào ổ điện đây tôi sẽ thử một phút đây tôi sẽ thử một phút thì khi sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải để hộp pin trống nè để sau khi hết thời gian trên ổ cắm hẹn giờ bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại bếp ga Nhật á, có lò nướng rất là tiện lợi nè các bạn nướng thì nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô bếp thì được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện Đây. sau một phút nè bếp đã tự động tắt lửa và phá ra công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì à, qua thực tế khách hàng đã sử dụng bếp ga nội địa Nhật á, trong 2 năm cái tiền tiết kiệm ga nó bằng cái số tiền mà các bạn mua bếp ban đầu rất là tiết kiệm thì vừa rồi tôi cũng đã hữu hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau